trong đời và có những em là muốn nói nhưng không nên lời cũng có lúc ta yêu đời bóng tay thiên ta yêu người và có tim ta hân hoan nhưng mong mộng đẹp tươi hãy đắm người trong âm nhạc và hãy quên mình để cùng đàn và con tim ta vui hát cũng đã mấy ngàn hòa mình trong thế mãi sâu trong âm nhạc Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa có một bầu không khí rất vui tươi trong âm nhạc Trong ca khúc Hãy sống trong âm nhạc của nhạc sĩ Minh Châu Và xin một lần nữa quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho phần trình diễn của vũ đoàn ABC Năm bạn thí sinh và ban nhạc New Face